lá gắt nhỏ trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ không tên ừ thì nhỏ không tên bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ chưa yêu từ thì nhỏ chưa yêu bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi mình chỉ còn ta một mình nhỏ ước còn gì đâu hơi nhỏ bao nắng chiều phôi pha kỷ niệm ta cũng nhỏ giờ chỉ là hư vô ừ thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi nhỏ trong nắng vàng ban mai thẹn thùng ta hỏi nhỏ nhỏ bão khờ ghé đi từ thì khờ ghé đi thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi nhỏ bao nắng chiều phôi pha kỷ niệm ta cũng nhỏ giờ chỉ là hư vô ừ thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng bạc mai hẹn thùng ta hỏi nhỏ nhỏ bão khờ ghé đi ừ thì khờ ghé đi thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi